gì mà lâu thế <laughs> soạn mãi không ra Ôi, bản hợp đồng trong em việc. chuyên về bên content mà <laughs> trời ơi đây này các bác thấy văn bản không văn bản nó dài ba trang à có ngày nổi có ngày nổi rồi định cho em đọc phát nữa định định đổi định đổi định đổi biết gì đâu giờ này hôm nay a còng vũng tàu tài trợ tầng thượng 500 k tiền mua bạt trên mái để anh em ngồi anh phú giáp nhất tài trợ 500 k để mua bóng đèn đường điện super ngồi qua mùa dịch anh Trung giáp nhất tài trợ một thùng bia để tối mai hoàn thành công trình chống dịch. Tiếp theo chờ đợi cách mạng thường quân tiếp theo để anh em mình cách bệnh thường quân có không gian vui vẻ lãng mạn cùng nhau vượt qua mùa dịch covid ui thì bạn ok luôn ok bắt tay luôn ok đã <laughs> bắt tay luôn đây đây nhá ok rồi đó ok nữa bắt tay nhá yeah, nó đúng không chuẩn rồi đấy <laughs> lại quay đâu chung chung lại quay làm youtube chung đâu quay đâu sẽ làm quay phải có gậy đấy viết hơi dài đã xem có người đã xem rồi ai à, xem đấy có người đã xem rồi cách mạng <laughs> đủ các mệnh thì mình biết cách mạng thôi cũng được cũng là cách mạng cũng là cái hay dũng đi đâu đấy dũng này Và như thường lệ không thể thiếu được gương mặt trang trọng quen thuộc Công Công đến công chúng công. ta từ chung cư giám nét Xin chào Hello Và đây là Dũng Tàu Đây là đại gia kinh doanh bất động sản Chuyên về rượu <laughs> Chơi rượu và kinh doanh bất động sản là một người bạn Cũng là ở khu này luôn mọi người ạ Bạn này bạn vui tính á Bạn Hello. Um, bạn đẹp trai Đúng rồi, bụng bạn hơi to vì bạn nhậu nhiều <laughs> Chào cả nhà Facebook nha. Hello Tính là mọi người đang bàn là ngồi ở trên tum này nó bị uh, thỉnh thoảng có mưa gió Đây này, đây là vợ định ở trên khu nhà này thì là bạn Dũng này bạn ấy à, tài trợ một cái bạt cái bạt để mai anh công anh mai. đi mua mai còn sẽ xích căng ở đây dạ. nếu mà hút từ tầng 6 lên mưa gió thì sẽ không ờ, kiểu nó không vào người mọi người ấy. em phú em phú băng dính em này. Ờ, ờ, xin chào em cũng tài trợ 500k để góp vào anh công anh làm người chửi Để anh nhưng mà ông chịu khó ông hay đi, đi mua mua giúp mọi người đúng rồi thì là covid là nhà đang uống nước mắm để, để chống covid chạy nước mắm mình thì tài trợ một thùng bia mà anh em ngồi vui uống nước mắm để chống covid <laughs> hiện tại đang cầm chai nước mắm à, xin chào cả nhà hello nhá chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ anh em này mỗi người mỗi việc nhưng mà cũng đoàn kết vui lắm mọi người nói chung là mọi người ờ, cuộc sống ở ngoài thì cũng vất vả quá đợt này Hà Nội cũng, cũng, cũng gọi là bất an đấy ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người nhiều đấy anh em tự cách ly để nghĩ đến nhưng mà đồng. anh em cũng có cái niềm vui riêng tất nhiên là cũng trong cái khổ đó rượu bia một một, một hai bao cho trung làm cái dung thuốc thôi vui nào trong khuôn khổ cho phép nào nào nhanh nhanh nhanh đây một hai bao rô nhá nhanh lên để chung làm cái dung tuyết nó sôi nổi lên cái mình thì ờ, <clears throat> nói chung là không có không có hoa văn hoa mỹ gì cả anh lấy rượu quay đến cuộc sống ờ, thường ngày thôi dung tuyết đẹp cái rô rô đẹp thôi thế còn ờ, mọi người thấy vui thì mọi người subscribe từ từ nha giữ nha nào like, and subscribe giúp mình nhé nào nào rồi rồi anh ơi để có động lực làm nào, những video nào, tiếp em theo em ơi đây đây em đây nào, rồi, đây rồi. Yeah. nào nào một hai ba rơ một hai ba rô một hai ba đẩy lùi covid ê mọi người like and subscribe cho kênh youtube của anh trung nha tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha sức khỏe là quan trọng nhất bây giờ mình mới thấy là sống chậm lại một tí là cũng thấy là có nhiều cái phải đáng suy nghĩ chậm chậm không đi không sức khỏe là quan trọng nhất đây, đây, đây, à, hôm nay thì chính thức là ở Hà Nội là chính quyền là sao sao sao đấy sao lạnh à? à đóng cửa các cái quán cách đây vài hôm đóng cửa quán karaoke vũ trường các ba club rồi này à, hôm nay thì đóng cửa thêm là những hàng quán ăn mà tụ tập đông người trên khoảng 20 người quán cà phê hai bốn sáu có bảy người thôi tóc anh ạ quán cà phê thì là mình cũng ủng hộ cái cách làm của của chính quyền thôi mình thấy như là hợp lý mọi người như thế là mỗi người nên có ý thức một tí cả nhà để lũ đi bệnh đây đây quay quay quay bên này Một tóc một tóc một tóc một tóc bên này như này dây búi tóc đấy là cái tình cảm của ngày xưa ấy. đấy vợ chồng mới cưới đẹp quán anh xuân quán anh xuân đấy búi tóc quán anh xuân rút quần áo quét từ từ cô gái trở về đường qua sau này mà cưới xong biết một ngày đánh mấy trận đấy đâu đánh nó táng rồi đâu cơm mình rắn ông táng nát cơm táng. ngon nó táng mấy trận móc ở đông quần ra đi làm này chưa thấy cơm đâu nó hỏi giờ này chưa có cơm ném cái này là móc ở đông quần ra vừa móc đông quần ra rồi bạn Đinh này chắc nếu mọi người à, theo dõi video của mình là biết rồi đúng không? giấy coi như làm hoa hoa. Bạn đấy là thầy giáo à, dạy võ Vivo Nam. cũng là một người à, em Xảy <laughs> võ đấm phát chết luôn Ông bạn giúp này là ông chơi rượu này ừ. Và buôn bán bất động sản Ông trùm, ông trùm bia rượu à, ờ, Trùm bia rượu và là một người kinh doanh bất động sản Hello, cả nhà Facebook vui vẻ Em Phú này là cái video trước mình đã nói rồi là buôn bán băng dính và xốp hơi anh công thì kho à, băng dính toàn quốc anh công là ngày xưa là đi à, chạy hàng bếp trưởng. các nhà hàng bếp trưởng đấy nói chung là <coughs> ông anh là Đó, anh công là nhiều tuổi nhất nhóm chơi uống rượu nhưng là một người rất là nó nhẹ nó không cồn kết nối mọi anh em tức là người xứng đáng mà ra mặt người đàn anh ấy sánh thì uống sướng mà anh mình quen uống anh ờ. uống kiểu nó vừa vừa sánh áp một cái một hai ba nào mẹ khỏe cái để nhá, nào đếm nhá một hai ba dê đẩy lùi virus đẩy lùi virus ok vui lắm mọi người anh em mỗi người mỗi nghề cũng mỗi người cuộc sống nhưng mà đến nhau thì duyên hay tụ tập này à, nói chung là nó vui không ai lại dụng anh để chơi vui lắm ờ, đúng không ai có cơm lục cơm ăn áo lục áo ai nói chung là mình chỉ cần sống qua mùa dịch này có nghĩa là tình cảm của mình ừ. cực kỳ là chắc lắm ừ. <laughs> có rau thơm thì là như được nọ bảo đấy ớt tươi này quay cả cái kia ớt ớt thì ở kia rồi đã ờ, lên chưa có rồi à, đinh lăng thì là lấy ở cây cũng cây ở cây này cây quay mọi người nhìn đâu đinh lăng đường từ sáu đến ba đinh lăng đây đây đinh lăng à. đinh lăng rửa mọi người ăn nem chua Hà Nội hôm nay khoảng 28 à, độ 27 28 độ Ờ, người đang uh, bàn bạc để mai bắt cái bạt như nào thi thoảng ngồi như này nó mưa dưới nhà thì uh, nó cũng đó là cái khu nhỏ ấy nhưng cũng chặt có nhà thì 45 mét có nhà 60 mét nói chung là hẹp nên mọi ngồi trên này là cái cái không gian sinh hoạt chung là vì cái này thực ra là trên này trên này bao gồm nó có cái đồ giật độ giật của gió không? Ừ, gió nó giật sắc nhưng mà vít sắc có phải là vít lở không hả anh biết chưa anh nhưng mà cái là này hàn à, thì vẫn phải vít xanh nhìn xanh nhìn xong này ngày mai điều đầu tiên là mình làm bóng điện và cái việc mua bạc bạc đã hay đó là mình xanh nghiên cứu con đường ở mai sẽ có bạc mai bạc với cái bóng điện đã mai đi đường đường nhưng mà xong là cái chuyện thép thì là em em đã đi làm em đã đi làm bên công ty quảng cáo bao nhiêu thời gian em tính toán cả cái khung quảng cáo anh biết cái khung quảng cáo ở trên trần và các tòa nhà đúng không quảng cáo giật néo ấy, thì là mình sẽ tính làm sao để mai mốt mình treo cái bạt ví dụ gió vừa vừa được còn gió nhẹ thôi thì mình xuống nhà luôn, thật đi. xuống nhà bởi vì là nó giật không không đủ độ nó mạnh từ này từ 10 từ 10 trụ đấy nhìn không, thấy thôi yếu yếu không trụ kia thì mình không sợ những cái chính là coi cái bạt của mình ý. bạt đấy bạt bây giờ vừa phải gió mạnh làm sao bánh bay ấy ừ, bánh bay thật mà làm gì được cái gì bạt nó bao nhiêu cái bạt uh, hai màu xanh đỏ đấy thì nó giật tí là búng mà rồi nhưng Cho mà là gió thì không ngồi trên này được mình làm một cái ở đây này cái ở đây này cái ở đây này cái kia vâng. kéo căng ra nhưng vâng. mà nhưng mà chỉ là coi để để lại cái, cái dây thép thôi vâng vâng tức là cái bạt thì mình sẽ có cái từng cao xuống mọi người cũng đang phê phê hết rồi các bạn thực ra mình mua mấy móc nhỏ mà ngoài khóa nó bán rẻ lắm của mình quan phượt đấy mình đang chém gió rồi. đấy nó rơi khoảng 40 chém từ châu sang châu Mỹ à, rơi khoảng tám móc thì mình đã là ngon lành móc vào mình à, xin phép kết thúc cái video của mình tại đây nhé nếu mà mọi người thấy à, hay thì like và subscribe giúp mình nhé ờ, like và share cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi thank you